dài lâu như hoa trắng không phai màu Rồi một hôm tôi đến tìm em để từ xa lên đường Gửi lại cô phường chuyện đôi mình thương Mai xa cách ngàn phương Cuộc đời sương gió chiến trình nơi miền xa qua những vùng xa lạ quá quê hương bao la chiều đóng phân ven rừng Gặp hoa trắng ngày xưa thương em nói sao cho vừa Nhưng có ai đâu ngờ Một chiều mưa lồng gió Người em đã ra đi Không nói lời biệt đi Trường xưa giờ vắng bóng Xóm đạo hết chờ mong thương vô bờ giặc bề gieo sầu nhớ mang theo sắc em thơ bao ước hẹn ngày xưa chuyện vui buồn hai đứa giờ còn riêng mình tôi về đây hoa lá cỏ cây cũng buồn theo tháng ngày trở lại xóm đảo còn đâu người yêu hoang vắng điêu hiu nhặt cành hoa trắng xót xa tôi cài lên trên nấm mộ xanh cỏ lá em ơi em ơi nhớ hòa nhớ nhau muôn đời vì chính chiến ngược xuôi nên em cách xa tôi rồi xa cách ngàn phương cuộc đời sương gió chiến trình nơi miền xa qua những vùng xa lạ quá quê hương bao la những chiều đóng quân ven rừng gặp hoa trắng ngày xưa thương em nói sao cho vừa nhưng có ai đâu ngờ một chiều mưa lồng gió người em đã ra đi không nói lời biệt đi trường xưa giờ vắng bóng xóm đạo hết chờ mong ôi xót thương vô bờ rằng về gieo sâu nhớ mang theo sắc em thơ bao ước hẹn ngày xưa chuyện vui buồn hai đứa giờ còn riêng mình tôi đây hoa lá cỏ cây cũng buồn theo tháng ngày trở lại xóm đảo còn đâu người yêu ôi hoang vắng điêu hiu nhặt cành hoa trắng xót xa tôi cài lên trên nấm mộ xanh cỏ lá em ơi em ơi nhớ hòa nhớ nhau muôn đời vì chính chiến ngược xuôi nên em cách xa tôi rồi chiều bây giờ trễ chán neo đi đường về tôi lầm tin lời người ta tôi làm tôi khổ vì yêu để giờ đây nức nở thế này người ta đã bỏ tôi rồi bàn sola mặc cho con tạo xoay vần sang sông đi cho su lồng nó bay nó bay nó chẳng về đâu ai chia duyên bắc tình nam người nơi đầu gió nhận mà thôi để mặc cho con tàu xoay vần tôi nhìn thế sự đôi chuối cũng đành chấp nhận mà thôi để mặc cho con tàu xoay vần yêu dấu người yêu dấu hơi khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây nụ hôn đã mê say bờ môi ướt nghi cay nay còn đâu tìm đâu thấy tìm đâu thấy nữa khi mùa đông về theo cánh chim bay là chia cách đôi nơi là hạnh phúc dã rời người ơi mai em nhé có nghe thu về trên hàng lá khô ngàn sao lấp lánh hát câu mong chờ em về lối xưa hà còn nắng ấm qua chốn nơi đây nụ hôn đã mê say bờ môi ướt mi cay nay còn đâu tìm đâu thấy tìm đâu thấy nữa khi mùa đông về theo cánh chim bay là chia cách đôi nơi là hạnh phúc dã rơi ngàn sao lấp lánh hát câu mong có nghĩa có tình đôi khi không nghĩ cho mình giúp người xa cơ nóng hôn trả ơn mà tại sao cho em Khăn tay anh còn giữ Em trả cho anh Đời đắng cay mà chi Em trả cho anh Đời cay đắng làm gì Vì trong cuộc đời Còn trắng đôi tay Nên người thay đổi lòng nhưng em nào hay cho em nhiều quá Lỡ một lần đấy Từ đây xin chối từ này Buồn lắm em ơi nhưng chẳng qua sự đời Bao nhiêu lời thương, bao nhiêu lời nhớ Biết người thơ sao lòng còn thương nhớ Vì mơ mộng nhiều, ngày cưới xe hoa Nên người ta phụ mình Yêu nhau làm chi, thương đau chuộc lấy Chấp nhận từ đây, tình trôi theo tháng ngày bây giờ anh xin trả cho em khăn tay anh còn giữ em trả cho anh lời đắng cay mà chi em trả cho anh lời cay đắng làm gì vì trong cuộc đời còn trắng đôi tay nên người thay đổi lòng nhưng em nào hay cho em nhiều quá lỡ một lần đấy từ đây xin chối từ nhưng em nào hay cho em nhiều quá lỡ một lần đây, từ đây xin chối từ trong chiều vắng làn gió thoáng mùi hôn ngàn vì sao trên trời ít người yêu tôi cười hẹn thùng thắm trên môi xin gió xa thôi đừng đùa làn da tuyết trắng làm đôi má thêm hồng tình yêu như xuân vừa mới bước đi vào đời đánh thức hồn thơ đón chân hồng quen xưa đã từng kiếp nào người yêu đi vào giấc mộng làm đêm đầm ấm đã qua từng mùa lá bay đã nghe tim giạt rào hồn đã ngất ngây nếu còn là người tình thì tìm đến bên nhau cho ngày tháng ngọt ngào nếu còn là người tình Thì thôi thay màu áo Tôi sóng mắt xôn xao Vì thời gian không đợi Còn lời yêu giữ lại Để còn biết mê say Xin đến vì cuộc đời Còn tình yêu muốn thua Gọi nhau mãi người tình tóc trong chiều vắng làn gió thoáng mùi hôn ngàn vì sao trên trời nhìn người yêu tôi cười thẹn thùng thắm trên môi xin gió xa thôi đừng đổ làn da tuyết trắng làm đôi má thêm hồng tình yêu như xuân vừa mới bước đi vào đời biết ngôn thư đón chân hồng quen xưa đã từng kiếp nào người yêu đi vào giấc mộng làm đêm đầm ấm đã qua từng mùa lá bay đã nghe tim giạt rào hồn đã ngất ngây nếu còn là người tình thì tìm đến bên nhau cho ngày tháng ngọt ngào nếu còn là người tình Thì thôi thay màu áo Thôi sóng mắt xôn xao Vì thời gian không đợi Còn lời yêu giữ lại Để còn biết mê say Xin đến vì cuộc đời Còn tình yêu muốn thua Gọi nhau mãi người tình Xin đến vì cuộc đời còn tình yêu muốn thua gọi nhau mãi người tìm xa lên đường gửi lại phố phường chuyển đôi mình thương mai xa cách ngàn phương cuộc đời sương gió chiến trình nơi miền xa qua những vùng xa lạ quá quê hương bao la những chiều đóng quân ven rừng gặp hoa trắng ngày xưa thương em nói sao cho vừa một chiều mưa lộng gió người em đã ra đi không nói lời biệt đi trường xưa giờ vắng bóng xóm đạo hết chờ mong ôi xót thương vô bờ rằng bề gieo sầu nhớ mang theo sắc em thơ bao ước hẹn ngày xưa chuyện vui buồn hai đứa giờ còn riêng mình thôi cũng buồn theo tháng ngày trở lại xóm đảo còn đâu người yêu ôi hoàng vắng điêu hiu nhặt cành hoa trắng xót xa tôi cài lên trên nấm mộ xanh cỏ lá em ơi em ơi nhớ hòa nhớ nhau muôn đời vì chính chiến ngược xuôi nên em cách xa tôi rồi mai xa cách ngàn phương cuộc đời sương gió chiến trình nơi miền xa qua những vùng xa lạ quá quê hương bao la những chiều đóng quân ven rừng gặp hoa trắng ngày xưa thương em nói sao cho vừa một chiều mưa lộng gió người em đã ra đi không nói lời biệt đi trường xưa giờ vắng bóng xóm đạo hết chờ mong ôi xót thương vô bờ rằng về gieo sầu nhớ mang theo sắc em thơ bao ước hẹn ngày xưa chuyện vui buồn hai đứa giờ còn riêng mình tôi đây hoa lá cỏ cây cũng buồn theo tháng ngày trở lại xóm đảo còn đâu người yêu ôi hoang vắng điêu hiu nhặt cành hoa trắng xót xa tôi cài lên trên nấm mộ xanh cỏ lá em ơi em ơi nhớ hòa nhớ nhau muôn đời vì chính chiến ngược xuôi nên em cách xa tôi rồi triết cả vần thơ để lòng tôi ra lành như thường ai đem con sao sang sông để cho su lồng nó bay nó bay nó chẳng về đâu mặc cho con tạo xoay vần nhìn thế sự đổi trôi cũng đành chấp nhận mà thôi để mặc cho con tàu xoay vần xa chân trời mà lòng nghe như thương hoài anh ơi chớ quên ngày mai đã có em chờ ai chung xây đẹp ý đời tương lai e ấp trên môi yêu nhau ta thầm nói nụ cười trao duyên mới ước vòng để mà vui khuya nay anh đi rồi trai xây đời đem mến thương cho người người đời chờ anh anh ơi niềm yêu mến anh phút gần gũi này thôi khuya nay anh đi rồi tay nắm tay không rời mặt ngắm xa chân trời mà lòng nghe như thương hoài anh ơi chớ quên ngày mai đã có em chờ ai chung xây đẹp ý đời Ấm trên môi yêu nhau ta thầm nói nụ cười trao duyên mới ước vòng để mà vui khuya nay anh đi rồi đem trí trai xây đời đem mến thương cho người người đời chờ anh anh ơi đem trí trai xây đời đem mến thương cho người người đời chờ anh anh ơi sao xuyên và tôi bước bâng khuâng vì chua cay lẫn thẹn thùng trở lại sân ga đón tàu tôi về một mình bao nhiêu ước mơ đầu chìm vào cơn nước trôi mau tình yêu là mộng thành bọt bèo thành mây khói tàu đêm vẫn âm u mà người tình vào thiên thu giữa một đêm thật tình cờ sân ga vắng thưa người và ngoài kia vẫn mưa rơi tình chưa thành lời vì còn ngại tình gian dối rồi ta đã quen nhau và cho nhau phút hẹn hò còi tàu vang lên sẽ màn đêm thật hại hùng bên nhau phút giây này sợ ngày mai cách xa nhau Giữa câu tà tư và giữa đường tình hai lối Thì tôi chỉ xin anh nếu yêu mình nên thật lòng Chuyện yêu đương, thương thương nhớ nhớ lạ thường Đường tôi về đêm nay gió khuya lạnh buồn qua tim Anh đèn thật buồn, cô đơn càng rét mướt Nhớ người thật rồi đành gọi thầm tên thôi Tôi theo lối xưa đưa đến tận nơi mình hẹn hò Hôm nay phố đông người ngại ngùng tôi đứng trông anh Đời qua từng giờ lòng càng bối hồi sao xuyên Và tôi bước bâng khuâng vì chua cay lẫn hẹn Trở lại sân ga đón tàu tôi về một mình Bao nhiêu ước mơ đầu chìm vào cơn nước trôi màu Tình yêu là mộng thành bọt bèo thành mây khói Tàu đêm vẫn âm u mang người tình vào thiên thu Tình yêu là mộng thành bọt bèo thành mây khói Tàu đêm vẫn âm u mang người tình vào thiên thu à, không. về trên hàng lá khô ngàn sao lấp lánh hát câu mong chờ em nào hôn cha ơn mà tại sao ta anh em một nhà chung một dòng máu dành nhau đủ điều rào trước đón sau nhớ lấy cầu qua sự đời Bao nhiêu lời thương, bao nhiêu lời nhớ Biết người thơ sao lòng còn thương nhớ Vì mơ mộng nhiều, ngày cưới xe hoa Nên người ta phụ mình Yêu nhau làm chi, thương đau chuộc lấy Chấp nhận từ đây, tình trôi theo tháng ngày bây giờ anh xin trả cho em cắn tay anh còn giữ em trả cho anh nơi đắng cay mà chi em trả cho anh lời cay đắng làm gì vì trong cuộc đời còn trắng đôi tay nên người thay đổi lòng nhưng em nào hay cho em nhiều quá lỡ một lần đây từ đây xin chối từ được thư lần này Buồn lắm em ơi nhưng chẳng qua sự đời Bao nhiêu lời thương, bao nhiêu lời nhớ Biết người thơ sao lòng còn thương nhớ Vì mơ mộng nhiều, ngày cưới xe hoa Nên người ta phụ mình Yêu nhau làm chi, thương đau chuộc lấy Chấp nhận từ đây, tình trôi theo tháng ngày Thôi bây giờ anh xin trả cho em Khăn tay anh còn giữ Em trả cho anh lời đắng cay mà chi Em trả cho anh lời cay đắng làm gì Vì trong cuộc đời còn trắng đôi tay Nên người thay đổi lòng Nhưng em nào hay cho em nhiều quá lỡ một lần đây từ đây xin chối từ nhưng em nào hay cho em nhiều quá lỡ một lần đây từ đây xin chối từ trong chiều vắng làn gió thoáng mùi hôn ngàn vì sao trên trời nhìn người yêu tôi cười thẹn thùng thắm trên môi xin gió xa thôi đừng đùa làn ra tuyết trắng làm đôi má thêm hồng tình yêu như xuân vừa mới bước đi vào đời thức hồn thơ đón chân hồng quen xưa đã từng kiếp nào người yêu đi vào giấc mộng làm đêm đầm ấm đã qua từng mùa lá bay đã nghe tim giạt rào hồn đã ngất ngây nếu còn là người tình thì tìm đến bên nhau cho ngày tháng ngọt ngào nếu còn là người tình thì thôi thay màu áo tôi sóng mắt xôn xao vì thời gian không đợi còn lời yêu giữ lại để còn biết mê say xin đến vì cuộc đời còn tình yêu muốn thua gọi nhau mãi người tình cho hồn bớt dại cơ nếu được làm người tình đùa tóc trong chiều vắng làn gió thoáng mùi hôn ngàn vì sao trên trời nhìn người yêu tôi cười thèm thùng thắm trên môi xin gió xa thôi đừng đổ lan ra tuyết trắng làm đôi má thêm hồng xuân vừa mới bước đi vào đời một hôm đánh thức hồn thơ đón chân hồng quen xưa đã từng kiếp nào người yêu đi vào giấc mộng làm đêm đầm ấm đã qua từng mùa lá bay đã nghe tim giạt rào hồn đã ngất ngây nếu còn là người tình nhau cho ngày tháng ngọt ngào Nếu còn là người tình thì thôi thay màu áo Thôi sóng mắt xôn xao Vì thời gian không đợi Còn lời yêu giữ lại Để còn biết mê say Xin đến vì cuộc đời Còn tình yêu muốn thua Gọi nhau mãi người tình cuộc đời còn tình yêu muốn thua gọi nhau mãi người tình dài lâu như hoa trắng không phai màu Rồi một hôm tôi đến tìm em để từ xa lên đường Gửi lại cô phường chuyện đôi mình thương mai xa cách ngàn phương cuộc đời sương gió chiến trình nơi miền xa qua những vùng xa lạ quá quê hương bao la chiều đóng phân ven rừng cầm hoa trắng ngày xưa thương em nói sao cho vừa nhưng có ai đâu ngờ một chiều mưa lồng gió người em đã ra đi không nói lời biệt đi trường xưa giờ vắng bóng xóm đạo hết chờ mong thương vô bờ giặc về gieo sầu nhớ mang theo sắc em thơ bao ước hẹn ngày xưa chuyện vui buồn hai đứa giờ còn riêng mình tôi về đây hoa lá cỏ cây cũng buồn theo tháng ngày trở lại xóm đảo còn đâu người yêu ôi hoang vắng điêu hiu cành hoa trắng xót xa tôi cài lên trên nấm mộ xanh cỏ lá em ơi em ơi nhớ hòa nhớ nhau muôn đời vì chính chiến ngược xuôi nên em cách xa tôi rồi cách ngàn phương cuộc đời sương gió chiến trình nơi miền xa qua những vùng xa lạ quá quê hương bao lá những chiều đóng quân ven rừng gặp hoa trắng ngày xưa thương em nói sao cho vừa nhưng có ai đâu ngờ một chiều mưa lồng gió ra đi không nói lời biệt đi trường xưa giờ vắng bóng xóm đạo hết chờ mong ôi xót thương vô bờ rằng về gieo sầu nhớ mang theo sắc em thơ bao ước hẹn ngày xưa chuyện vui buồn hai đứa giờ còn riêng mình tôi theo tháng ngày trở lại xóm đạo còn đâu người yêu ôi hoang vắng điêu hiu nhặt cành hoa trắng xót xa tôi cài lên trên nấm mộ xanh cỏ lá em ơi em ơi nhớ hòa nhớ nhau muôn đời vì chính chiến ngược xuôi nên em cách xa tôi rồi hát tình nam người nơi đầu gió kẻ ngoài chân mây người ta đã bỏ tôi rồi bạn ơi bây giờ đi sớm về khuya một thôi để mặc cho con tàu xoay vần